xin chào mọi người Mình uh, đang sinh sống và học tập ở Nhật Mình sang đây cũng được gần 4 năm rồi Cũng không có kinh nghiệm gì nhiều Hôm nay mình sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm về cuộc sống ở Nhật Để cho các bạn uh, mới sang có thể tham khảo uhm, Trước khi chia sẻ thì mình tâm tình về cuộc sống ở đây yên tư chút hôm nay mình ở nhà mấy bữa trước mình có đặt ôm một món đồ trên mạng chắc cũng gần cả tháng nay rồi hôm nay nó về sáng giờ hồi hộp cứ chờ đợi không biết á nó có giống như trong hình không hay là chụp hình đang quay để lừa tình đấy kệ cứ thử dặn ngoài coi sao chắc nó cũng tết rồi hình như nó tới rồi các bạn đợi mình tí それです。ここですね。はい、ありがとうございました。はい、các bạn. Món đồ của mình đã tới rồi. Hơi to một tí để mình dời cho các bạn bên đây. món đồ mà mình thích mấy năm nay rồi cũng có không có bao nhiêu tiền mà mình chưa chưa mua được không phải là không có khả năng mà để dành tiền để làm những chuyện khác nó quan trọng hơn bây giờ công công việc nó gần ổn định rồi mình mình mới thực hiện đam mê của mình đây đồ mình đây em ấy tên là Tyler dạ em ấy đến từ Mexico để mở ra coi nó có giống trong hình không y như công canh luôn các bạn vậy lại không bị lừa tình sợ lắm bị lừa giết chai sạn hôm nay mình review cái đờn này á không phải để khoe với mọi người mà là mình sẽ dùng cái đờn này để tả về cuộc sống ở Nhật nó như thế nào ai cũng có sở thích riêng của mình thì mình thì thích cái guitar cái tháng 10 là cái tháng các bạn gom gom lúa mua iPhone 13 còn mình gom lúa mua guitar để mình chỉnh dây nữa coi rồi mình test thử coi như thế nào chỉ chỉ để bên nhìn bên ngoài đẹp đẽ bên trong ghẻ không chắc chết luôn chắc nhà cũng tạm ổn rồi chắc nhà sản xuất người ta cũng chỉnh sơ sơ rồi content thử nó cái như thế nào tuo nó nghe sao thử đánh một cái bếp này nó như thế nào miếng thổi kia có điện thoại kia nó xin hát bài tặng cho mọi người nãy giờ xem video của mình mình thì ca không hay mình đàn nghe cũng dở nữa mong các bạn thông cảm mỗi lần hay tại vì xa quê hương in gian lành leo ngôi tiếng tay luồn gịnh gặp mình buồn ngồi cover vậy thôi chứ không có ý gì bạn nào mà có ý định sang Nhật muốn sang Nhật và chuẩn bị sang Nhật cứ sách ba lô và đi thôi các bạn đi cho biết thế giới bên ngoài nó bao la rộng lớn như thế nào chứ ở nhà ăn cơm mẹ nấu và bà chửi đi xa thì nhớ ở nhà bà chửi suốt ăn không ngồi ngồi bà có khi vẫn còn sách cháo trà bà rượt nữa bên đây thì cộng đồng người việt cũng nhiều qua đây thì các bạn liên hệ rồi sẽ được giúp đỡ mình không có phiên gì nhiều thì các bạn có muốn đi hang đây á, thì các bạn tìm hiểu kỹ trung tâm đi qua đây đưa mình sang đây nếu có bạn bè bên đây á, thì cứ điện hỏi không thôi là lên cộng đồng Việt Nam ở Nhật đó hỏi thì có sẽ có người trả lời thôi thứ hai nữa đi qua đây làm việc thì mình đi làm việc thì ở đâu cũng cực khổ như nhau à ở đâu ở đâu sung sướng người ta bỏ cái đồng tiền người ta mướn mình thì khỏi làm việc có một số bạn đi qua đây mới đi làm việc chút cái gặp khó khăn cái nghe lời này người kia bỏ đi ra ngoài thật ra người ta bỏ đồng tiền người ta thứ mướn mình đó thì tất nhiên người ta phải cắt khe rồi thì mới đầu bác thấy các bạn thấy nó hơi khó chút gì chứ làm vài bữa nó quen à thì người Nhật lúc nào người ta cũng đắt khe à, bởi vì hàng hóa người ta nó mới tốt người ta thắt khe không công việc thôi chứ người ta không chấp nhất các bạn tỉ mỉ từ chút đâu rồi các bạn nghe lời thấy khó khăn các bạn nghe lời này kia đi ra ngoài rồi cuộc sống nó bên ngoài nó rất là khó khăn các bạn các bạn đi ra ngoài các bạn phải sợ sợ đi phải sợ gặp công an này kia rồi Ờ, cái người thuê mình đó người ta biết mình đó sống bất hợp pháp đó, thì người ta trả lương thấp cho mình mình không có ý định nói xấu một ai mỗi người có cái hoàn cảnh riêng thôi nhưng mà ra ngoài thật sự rất là khó khăn cái quan trọng nhất khi các bạn ra ngoài dính tới vấn đề y tế là các bạn không có tiền trả nổi đâu y tế bên đây nó rất là cao rồi cái điều thứ hai á, mình muốn nói với các bạn á, các bạn qua đây làm có tiền thì qua đây làm đồng tiền nó có giá trị thì chi phí ở đây nó cũng cao thôi thì các bạn chịu khó uh, dành dụm chút thì nó sẽ có tiền dư gửi về nhà chứ bên đây mình thấy có một số mấy thánh trẻ trâu cũng một số thôi không có nhiều đâu thì đi qua đây làm được năm mười lá rồi đó cái bắt đầu xanh tạc xe xua nào là Gucci nào là Louis Vuitton dài phải là mang dài Adidas 350 mấy triệu, điện thoại đồng hồ phải series đời mới nhất không có tiền cũng mua trả góp nữa các bạn rồi tới tháng tiền học nó dí tiền nhà nó dí tiền thuế nó dí tiền góp nó dí rồi các bạn xây không nổi các bạn điện gì nhà các bạn ỷ o với nhà ừ, nước nhật thế này nước nhật thế nọ con đường á, là do mình chọn những cái đó do mình tạo ra sao mình đi đổi thừa cho người ta cha mẹ ở nhà lúc nào cũng coi con cái như là tài sản vô giá thấy con mình á ý ôi gì chịu đâu có nổi phải chạy đôn chạy đáo lo tiền gửi qua cho các bạn nếu mà gia đình các bạn mà khá giả nói gì gặp gia đình khó khăn chút hay sao chẳng phải đi dai đi mượn hay là đi cầm cố tài sản đi gửi qua cho các gửi qua cho các bạn cái chuyện ăn mặc thì ai cũng cần ai cũng muốn làm đẹp cho mình bạn cũng vậy và mình cũng vậy nhưng á mà mình phải coi lại hoàn cảnh mình như thế nào có đủ để trang trải cái số đó hay là không chứ đừng có gì mấy tấm hình đăng quay mà làm cổ cho gia đình nhà đa số mình thấy mọi người đi sang đây uh, họ gác là tiết kiệm họ bỏ vợ bỏ con bỏ bà già nhà để qua đây mong cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì họ đi làm cửa hàng tiện lợi hôm tới họ đi làm quán thì thường có đồ ăn mang về thì mang về ăn cho nó thứ nhất cho đỡ tốn tiền cho đỡ tốn thời gian đi có thời gian ngủ nghỉ để hôm sau đi cài tiếp và tiết kiệm để mong cho cuối tháng có dư được chút tỉnh tiền gửi về phụ giúp cho cha gửi về đỡ đần cho mẹ gửi về đóng tiền học hay là mua sữa cho con mình thấy có những người á, người ta tiết kiệm tới từng cái khẩu trang đó các bạn khẩu trang xài một lần á thì mình nhìn lại họ phải nuôi hai ba đứa con nuôi vợ nuôi cha mẹ già ở nhà họ sống họ mặc đồ rất là lệch sệt mình nhìn thấy mấy cái trường hợp đó mình rất ăn trọng còn nhìn lại mấy thánh giả châu á không biết sao nhỉ như thế nào thì thôi mình chỉ có những phút tâm sự thôi mình có những kinh nghiệm sống như vậy thì mong chia sẻ tới các bạn hiện giờ ở Việt Nam mình đó dịch bệnh nó đang rất trầm trọng thì những người con xa quê như tụi mình đó, nhìn về Việt Nam mà thấy sót nếu có ai về Việt Nam sớm hay là về Việt Nam trong thời điểm này thì cho những người con xa quê của mình ờ, gửi gửi nỗi nhớ niềm thương về nước Việt Nam yêu dấu cho nhân thêm vài câu mang ơi đừng có ngóng chờ nhưng người con xa quê vắng hoài một ngày trở về không ôn dịch sẽ sớm qua đi gia đình ta lại được chung vầy chúc mọi người thật nhiều sức khỏe